ngày tháng tươi bên đời xuân mới lòng đắm xây bao nguồn vui sống xuân về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn hai muôn ngàn đóa hồng ngày tháng tươi bên đời xuân mới lòng đắm xây bao nguồn vui sống dọn về với ngàn hoa tươi sáng ta muốn luôn luôn cười cùng hoa xuân thắm tươi em tung bay cao tít trời vui sớm đi cao tiếng ca mừng reo vui đừng để lòng thốn thức tình mê